Chào các bạn, hôm nay à, rẻ hơn khuyến mãi xin giới thiệu dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật hiệu là Rinnai. Model là KGE 661 FTS. Mỗi à, mỗi bếp á, nó có một cái mã số duy nhất thôi, nhà sản xuất họ bởi vì cái thông tin lên đây con này là 101775 đó để họ lưu cái thông tin theo dõi hàng hóa và bảo hành cho nó thì mỗi bếp nó có một cái số mọi số này duy nhất thôi bây giờ tôi sẽ thử ờ, thử chức năng đi không ra những lúc rồi cái bình đặt lấy pin ra để ờ, xả ra cái lúc đốt luôn nhiều lúc bóng lên xì ờ, ra xả ra nè xả ra cái oi không khí trong đường ống á không khí nó ra ờ, cho nó đầy vô đường ống thì anh mở lên nó mới cháy liền còn không thì anh phải giữ đè tay một phút lúc cho nó cho ga nó đẩy hơi ra hết thì nó mới cháy đầu tiên là tôi sẽ thử chức năng là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi tôi sẽ ờ, tắt đèn đi cho các bạn để nhìn ngọn lửa đó ngọn lửa xanh rất đẹp bây giờ tôi sẽ tắt đi và tôi sẽ thổi tôi sẽ thổi cho lửa tắt lưỡi chức năng gió thổi làm tắt lửa đó một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng chống trào tức ý của người ta là nước trào ra làm tắt lửa thì bếp sẽ khóa ga nhưng mà anh anh chị lưu để ý ha cái đầu chia lửa này nè nó nằm cao hơn mặt bếp do đó nước có trào ra mà nước trào ít nó sẽ không có tắt được nước phải trào nhiều mà nó có bọt nó phải ờ, phủ kín cái chỗ ờ, cái đường ờ, ga ra nè thì nó mới tắt nên cái khả năng mà nước trào làm tắt lửa cũng có nhưng mà hiếm chứ không phải là thường xuyên nên mà mình nói mình quảng cáo mà là chống trào là nhiều khách nó, ờ, người ta sẽ hiểu lầm đó. gió thổi làm tắt lửa thì nó sẽ tắt nước trào làm tắt lửa thì nó sẽ tắt nhưng mà khả năng nước trào hiếm ít, ít xảy ra lắm khi nó tắt đầu là ra nó luôn đó khóa rồi đó thì em ừ. thử lửa nè ừ. thì nó đâu có nếu còn ra ra là nó cháy rồi ừ. cái này hết ga đó đó nếu mà ừ. còn ra thì nó, ừ. nó đã cháy rồi ừ. công tắc vẫn đang mở đây ừ. bây giờ mình tắt công tắc đi muốn sử dụng thì mở lại ừ. rồi mở lại là có ga đó ừ, ừ. cái này ờ, à, khi mà mình nhấn vô mà nó không cho, không có đánh lửa là pin yếu pin yếu nè pin yếu thì lúc đó mình phải một là mình phải thay pin ở đây em sẽ ờ, em tặng một cái cục nguồn tặng cục nguồn 3, 3V nè em cắm điện trực tiếp nè coi vâng, như là sử dụng cái này thay cho pin đó. Ừ. nguồn là cắm liên tục ừ thì gọi là khi nào cắm ngoài thôi khi nào anh sử dụng thì anh phải cắm vô chứ bây giờ một là dùng pin hai là dùng nguồn ừ. đó ví dụ như ờ, pin nó nó hết đó. cái này mình lấy ra coi như là pin hết nè à. thì đang là sử dụng từ trực tiếp từ cục nguồn nè ừ. mình mới mình rủ vô xài đâu được dạ. gì vậy tặng biên sạc đi điện thoại lấy mình kia trăm rưỡi chị ừ. giờ tiếp theo là tôi thử chức năng là khóa ga khi nước cạn nồi thử chức năng khóa ga khi nước cạn nồi bếp ga Nhật nó nó khác bếp ga Việt Nam là chỗ cái chức năng này thí dụ như bây giờ anh chị có tiền anh chị ra siêu thị anh chị bây giờ bán cho tôi cái bếp xịn nhất 20 triệu cũng không có cái chức năng này không có cái que cảm biến này chỉ có thằng Nhật mới có thôi thằng Trung Quốc nó chưa có nháy được cái cảm biến này Trung Quốc chưa nháy được chỉ có Nhật mới có thôi Nhật mà chỉ là những cái dòng bếp mà nó tiêu bán ở trong thị trường nội địa của nó đó mới có còn bếp mới kêu mà bếp xuất khẩu á cũng không có cảm biến này nó giữ độc quyền cho nó ừ. nó không có xuất khẩu ra bên ngoài Được, ờ, rủi ro hư thì cũng có chứ làm sao mà không được thì ở đây bán phải có linh kiện thay chứ thí ờ. dụ như ờ, em bán em bảo hành năm thì em phải có đồ em thay cho khách chứ ừ. đó. nhà sản xuất nhà sản xuất á, họ cài đặt nhà sản xuất họ cài đặt cái cái cảm biến này nè là hai trăm rưỡi độ bếp nó sẽ khóa ra thì à, nhiệt độ đáy nồi lúc đó phải là trên 300 độ thì cả cảm biến mới là hai trăm rưỡi thì nó mới khóa hiện tại là là đáy à, cảm à, cái cảm biến nó đã trên 200 rồi nên nó tự động nó điều chỉnh ngồi giảm ngọn lửa lại với lúc này anh chị nhìn ngọn lửa mình gạt không có tác dụng nè đó tắt luôn đó đáy nồi nó trên 300 độ nó mới tắt nếu mình rinh đây lên thử nhắc đó mình mở thôi bên đây chưa chưa tắt này bên đây tắt rồi này công tắc thì vẫn đang mở này nó ừ. tắt luôn đó tắt bên kia luôn đó tắt nó kêu bíp bíp đó mở ừ, ra không là ừ, tắt rồi bên trong nó có cái rờ le nó tự động nó nó, đóng đó đây là chức năng khóa ga khi ờ, khóa ga khi nước cạn nồi và lưu ý á, khi mà sử dụng ở nhà cái anh chị phải sử dụng nồi đáy dày đá dày thì nó mới đủ nhiệt độ trên 300 ừ. độ thì nó mới ừ. khóa ừ. còn mà anh chị mà sử dụng nồi nhôm đáy mỏng á nó nó không không phải lũng nó không có đủ nhiệt độ Duy nhất là nếu mà về nhà chị mà có gió nó lùa nó sẽ làm nguội cái nồi nó không đủ nhiệt độ nó cứ hai trăm rưỡi độ hai trăm rưỡi độ thì nó anh sẽ chị lý thì lửa nó sẽ phập phù lúc to lúc nhỏ lúc to lúc nhỏ tức là lúc mà đáy nồi nguội lại á, thì lửa nó bùng lên cái lúc nó nóng á, nó sẽ tự động nhỏ lại nhưng mà nó không đủ nhiệt độ để nó tắt nó, nên anh chị thấy lửa nó phập phù phập phù rồi ừ. là do nó không đủ nhiệt độ để nó tắt thì phải sử dụng nồi đá dày nó nó mới đủ nhiệt độ ừ. đó là chức năng khóa ga thì khi tiếp ờ, cạn nồi đây là dòng cơ bản nó chỉ có hai chức năng đó thôi còn ờ, thí dụ như mà anh chị muốn ờ, muốn hẹn giờ á thì phải kết hợp thêm một cái ổ hẹn giờ này đây em sẽ hướng dẫn cách sử dụng hẹn giờ muốn sử dụng hẹn giờ thì phải lấy pin ra lấy pin ra cái ờ, cái cục nguồn này nè mình cắm vô cái ổ hẹn giờ này cục nguồn cắm vô ổ, vô ổ hàng giờ rồi ờ, cái ổ hàng giờ này mình cắm vô cái ờ, ổ điện à, mình mới, mới hẹn giờ thí dụ mình hẹn một là một phút ổ này là ổ hẹn giờ nó sẽ đếm lùi nó đếm lùi về không về không nó ngắt điện ngắt điện cung cấp cho cục nguồn này thì bếp nó sẽ khóa ra bếp này thì nó không có hẹn giờ muốn hẹn giờ thì uh, sử dụng ừ, như vậy đúng rồi phải mua thêm cái ổ hẹn giờ đó 80 ngàn hẹn giờ này ví ờ, dụ như mình có hầm hầm thịt kho tàu mình hầm canh khổ qua mình ờ, bỏ đó mình không cần canh tự tới tới giờ hẹn nó sẽ tự tắt Đây. cái ổ này nó cho phép hẹn từ 1 phút cho tới 60 phút từ 1 phút cho tới 60 phút đó, ngắt rồi nè ổ này là ổ hẹn giờ ngắt điện ngắt điện cung cấp cho cục nguồn không có không có điện cho cấp cho bếp nữa thì nó sẽ ngắt ra đây, bếp ngắt ra đó bây giờ sửa ra công tắc bếp vẫn đang mở đây muốn sử dụng á, thì ờ, muốn sử dụng tiếp á, thì phải ờ, rút ra cắm thẳng vô không có cắm qua ổ hẹn giờ này nữa cắm thẳng vô luôn đó. khi nào muốn hàng giờ thì mới xài qua cái này muốn hẹn không còn hẹn không mình mua luôn rẻ hơn khuyến mãi có hệ thống ờ, đại lý ờ, phân phối bếp ga trên khắp cả nước nếu mà quý khách muốn ờ, có giá ưu đãi dành cho đại lý thì liên hệ qua Zalo Facebook với anh Nam theo số điện thoại 0909 06149 các bạn xem YouTube trên TV thì có thể ờ, đọc vào vào ờ, cái remote để tìm kiếm với từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi để ờ, đón xem thêm những video khác của chúng tôi vào ngày mai xin cảm ơn và hẹn gặp lại bếp này là giá là một triệu tư một triệu tư là bảo hành một tháng muốn mua gói bảo hành một năm thì cộng thêm 100 nghìn tặng ờ, một cái cục nguồn sử dụng ờ, nguồn này là nguồn 3V sử dụng thay cho cặp pin và tặng thêm một cặp pin nữa đó pin này là để dự phòng là khi mà cúp điện ví dụ như khi ờ, các bạn các bạn vừa lắp pin nè các bạn vừa lắp pin vừa gắn nguồn ví dụ như cúp điện cúp điện thì các bạn vẫn còn pin sử dụng ha ừ còn bình thường á, thì ờ, các bạn ờ, vừa xài kết hợp vừa cắm nguồn vừa xài pin luôn đó ờ, để nó sẽ đỡ hao pin lúc lúc này là mình đang xài điện nè ừ. còn khi mà cúp điện á thì lúc đó pin nó sẽ cấp điện cho bếp Vì mình lấy pin ra mình xài cũng nguồn không được không được ừ. nãy, giờ nói rồi đó đây lấy pin ra nè ừ. xài nguồn nè cấp điện xài pin sống mãi. Yeah. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.